Xin chào anh chị em đam mê bóng đá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với series nhận định, dự đoán tỷ số và soi kèo giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận định trận cầu giữa Argentina và Mexico diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 11. Liệu rằng Argentina có lấy lại cảm hứng hay không? Những tưởng trận mở màn với đội tuyển ở Rập Saudi sẽ là bước chạy đà thuận lợi cho tuyển Argentina tại World Cup 2022 nhưng mọi thứ lại kết thúc với cơn ác mộng với đại diện đến từ Nam Mỹ. Đội bóng Tây Á đã chơi một trận đầy quyết tâm và giành chiến thắng hết sức thuyết phục với tỷ số 2-1. Thất bại bất ngờ trước chim màu xanh khiến Argentina đứng cuối bảng sau lượt trận đầu tiên. Thất bại này đã khiến những trận đấu còn lại tại vòng bảng World Cup năm nay thêm phức tạp đối với Argentina. Bởi lẽ đó mà thầy trò huấn luyện viên Scaloni sẽ phải rất quyết tâm ở hai trận đấu còn lại. Khởi đầu với trận gặp Mexico. Ở trận thua Ả Rập Saudi, không khó để nhận ra phần lớn cầu thủ Argentina đều chơi dưới sức. Messi ghi bàn nhưng vậy vẫn là quá ít. Càng ít hơn khi đặt cạnh những đóng góp thường thấy của tiền đạo này cho Albi Celesti thời gian vừa qua. Ở trên hàng công, Angel Di Maria không còn cho thấy được sự sắc sảo thường thấy. Trái lại, dấu hiệu của tuổi tác cùng với những chấn thương gần đây đã khiến ngôi sao của Juventus gần như mất hút trước hàng thủ của đối phương họ đã quá phụ thuộc vào một vài cá nhân trong đội hình khi triển khai tấn công. Việc Argentina chỉ ghi một bàn thắng ở trên chấm 11m tại trận đấu ra quân là một điều hết sức báo động. Các vị trí tại hàng thủ cũng không cho thấy được sự yên tâm. Hai bàn thắng của Ả Rập Saudi đến nhờ những siêu phẩm không thể cản phá được. Nhưng hàng phòng ngự của một đội đã bị bất bại trước 36 trận liên tiếp, rõ ràng là có thể sẽ làm tốt hơn ở cả hai tình huống đó. Nếu không thể cải thiện được khả năng phòng ngự cơ hội để Argentina đi tiến sâu là không cao. Cú ngã ở ngay trận đấu mở màn chắc hẳn đã chạm tới lòng tự ái của cầu thủ Argentina. Lẽ đó, Messi và đồng đội sẽ quyết tâm gấp bội ở trận đấu với Mexico tới đây. Chỉ có một chiến thắng mới đủ để Argentina tiếp tục giấc mơ chinh phục cúp vàng năm nay. Huấn luyện viên Scaloni và Messi đều khẳng định đội bóng rất thất vọng với khởi đầu kém cỏi, nhưng họ đang cố quên đi điều đó để tập trung đánh bại Mexico. Chúng tôi đã không tìm được giải pháp trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi bắt đầu thực hiện những quả tạt, cố gắng hết sức để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng chúng tôi không thể. Messi chia sẻ ở sau trận đấu. Không có lời gì để bào chữa cho thất bại này. Messi nói tiếp. Trận thua này đã đặt chúng tôi từ bây giờ phải chứng tỏ mình thực sự là một tập thể. Chúng tôi phải đoàn kết và vươn lên. Argentina có rất nhiều ngôi sao và họ cần lấy lại sự tự tin ở mức cao nhất. Nếu tìm được cảm hứng thi đấu tốt, Argentina đủ sức có được chiến thắng và sẽ duy trì quyền tự quyết cho trận đấu cuối cùng trong vòng bảng gặp Ba Lan. Trận này, Argentina buộc phải đánh bại Mexico nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Mexico không phải là đối thủ xa lạ của Argentina. Trong quá khứ thì Argentina đã có 23 lần gặp Mexico và thắng đội bóng này 16 trận, chỉ thua 2 trận. Ở ba lần hai đội gặp nhau gần nhất, Argentina toàn thắng. Với chất lượng đội hình vượt trội, Argentina được dự đoán là sẽ thắng Mexico. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Scaloni cần nhiều hơn sự sáng tạo ở các pha tấn công. Sau thất bại trước, ông Scaloni chắc chắn đã suy nghĩ đến vấn đề này và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Argentina thể hiện lối chơi tích cực hơn ở trận gặp Mexico. Còn về Mexico, kể từ năm 94 đến nay, đội tuyển Mexico đã tham dự tất cả các vòng chung kết World Cup, thành tích sánh ngang với những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới. Nhưng ở 7 kỳ World Cup gần nhất, Enchi chỉ có thể vượt qua vòng bảng. Kịch bản đó rất có thể sẽ lặp lại ở giải đấu năm nay khi mà đội tuyển Mexico đang có nhiều biến động về mặt lực lượng. Ở trận đấu với Ba Lan, ngoại trừ những pha bay nhảy của thủ môn Ochoa, liệu người hâm mộ có còn nhớ đến tới điều gì khác ở đội tuyển Mexico? Một lối chơi có phần nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Cho dù sở hữu hàng công với những cái tên như là Hiving Lozano, Zhao Zimeni hay là Alexis Vega, nhưng khó có thể coi Mexico đã tạo ra thế trận tấn công thuyết phục. Phân tích về thực lực, Mexico kém hơn Argentina đôi chút, nhưng nếu quyết tâm phòng thủ với mục tiêu chơi điểm, Mexico sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho Argentina. Thử thách mang tên Argentina sẽ khác biệt hoàn toàn so với một Ba Lan ở trận giao quân. Chưa kể, Argentina sẽ càng thêm quyết tâm đánh bại Mexico để tiếp tục cuộc đua giành vé đi tiếp. Liệu rằng thủ môn Ochoa có thể tiếp tục gồng gánh và mang về những điểm số cho đội nhà nữa hay không. Tuy vậy, không phải không có lý do để tin vào chiến thắng hay ít nhất là một kết quả có lợi cho Mexico. Mexico sở hữu nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, có lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, kèm theo rất nhiều tiểu xảo. Kỳ World Cup năm nay đã chứng kiến không ít bất ngờ tới từ những đội bóng bị đánh giá thấp. Mexico hoàn toàn có thể học hỏi Ả Rập Saudi cách để kiềm tỏa hàng tấn công của Argentina, đồng thời chờ phép màu của Ochoa để mơ về một điều kỳ diệu ở trên sân Lusan. Nếu Mexico có được một điểm, họ vẫn hơn Argentina một điểm và chỉ cần dồn sức thắng Ả Rập Xê Út ở trận cuối cùng là chắc chắn giành quyền đi tiếp. Chính vì vậy có thể tin rằng Mexico sẽ không chơi đôi công mà chủ yếu đưa trận đấu vào thế tranh chấp ở khu vực giữa sân và rình rập chờ đợi những sai lầm của hàng thủ Argentina. Cách chơi của Mexico vẫn là một bài toán khó mà Argentina phải tìm được lời giải. Với Messi, có sức sáng tạo vô biên. Argentina cần liên tục gia tăng sức ép và tạo áp lực lớn về khung thành của thủ môn Ochoa thì mới có hy vọng ghi được bàn thắng và giành chiến thắng. Về phân tích over under bàn thắng, chắc chắn Mexico sẽ đặt sự chặt chẽ và an toàn lên hàng đầu ở trong lần chạm trán sắp tới với đối thủ kỳ dư Argentina. Bởi vì nếu có điểm, cơ hội đi tiếp vẫn còn rất nhiều. Với trận cuối họ chỉ phải gặp ở Ả sau đi, Mà như thế, các vũ công tango không dễ gì đánh bại được Mexico. Thống kê đã chỉ ra, 5 trên 7 trận đối đầu vừa qua giữa hai đội ít nhất có 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 lần ra quân mới nhất của Argentina và 3 trên 4 trận vừa qua của Mexico cũng có tổng số bàn thắng vượt mốc 2, 1 phần 2. Thế nhưng trận này tỷ lệ tổng bàn thắng chính đang có xu hướng neo ở mức là 2, 1 trên 4. Chưa kể Argentina lại chấp đến một bàn, không đương xứng. Vậy thì xem ra Trận này khó có nhiều hơn hai lần lưới tung. Về đội hình, những sai lầm của các hậu vệ dẫn đến thất bại cay đắng trước Ả Rập Xê Út buộc huấn luyện viên Scaloni phải xáo trộn đội hình. Nhiều khả năng trung vệ đang khoác áo của MU là Lisandro Martin sẽ được đá chính thay cho Romero. Điều tương tự đối với vị trí hậu vệ cánh trái Acuna sẽ thay cho Tagliafico. Thế nhưng vị trí của Messi thì đương nhiên là không thể thay thế được. Trong khi đó, Huấn luyện viên Tata Martin có thể cũng sẽ phải thay đổi trên hàng công khi trung phong Martin đã thi đấu không thật sự hiệu quả trong trận đấu với Ba Lan. Và sự trở lại của Jiminy là rất cần thiết đối với Mexico nếu như họ hy vọng có thể kiếm điểm từ Argentina. Về ngôi sao, ngôi sao Lautaro Martin Thất bại trước Ả Rập Xê Út cho thấy được rằng là Argentina cần nhiều hơn sự tỏa sáng của cá nhân Messi. Nếu như số 10 không thể hiện được vai trò thủ lĩnh đội bóng xứ sở Tango sẽ gặp khó khăn. Trọng trách đó sẽ được đặt lên vai của Martin, người đã bị từ chối hai bàn thắng trong trận đầu vì lỗi việt vị. Và anh sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình để giúp Argentina có 3 điểm và cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.